tấn công 11 sở chỉ huy các cấp và 8 khu vực tập trung quân nhân, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. Ngoài ra, 14 mục tiêu quân sự khác của Nga cũng bị Ukraine tấn công gồm khu chứa đạn, hệ thống tên lửa phòng không, đường vượt sông, hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống trinh sát. Quan chức trên nói thêm, các cuộc tấn công sẽ diễn ra trong ngày 30 tháng 9. Bên cạnh đó, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương ở gần New York, Yashivy và Soledad. Bộ Tư lệnh Không quân khu vực phía nam Ukraine ngày 1 tháng 10 cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn rơi một máy bay trực thăng Ka-52 Alligator của Nga ở trên bầu trời Kherson. Thông báo của bộ này viết, ngày 30 tháng 9 vào khoảng 21 giờ 30 phút, lực lượng và phương tiện phòng không thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không phía Nam đã bắn hạ một trực thăng Ka-52 Alligator của Nga ở quận Borislav, Kherson. Chúng tôi tiêu diệt đối phương mỗi ngày và tiến gần hơn tới chiến thắng. Bộ này cho biết thêm, cũng trong ngày hôm qua, lúc 20 giờ, một máy bay không người lái chiến thuật, có lẽ là chiếc Orlen 10 của Nga cũng bị lực lượng và phương tiện phòng không Ukraine bắn hạ. Tổng thống Ukraine nêu điều kiện đàm phán với Nga. Tổng thống Ukraine cho biết Kiev sẵn sàng đàm phán với Moscow nhưng chỉ khi Liên bang Nga có một tổng thống khác chứ không phải là ông Putin. Hãng tin RT và tờ European Pravda dẫn tuyên bố qua video của nhà lãnh đạo này như sau. Ukraine luôn đi đầu trong các nỗ lực thương thuyết. Chính Ukraine luôn đề nghị đàm phán với Nga về việc cùng tồn tại dựa trên các điều kiện bình đẳng, trung thực và công bằng. Tuy nhiên với Tổng thống Nga đương nhiệm, việc này không thể xảy ra. Vì thế chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Nga nhưng với một Tổng thống khác của nước Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố như vậy sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia vào ngày 30 tháng 9. Cùng ngày thì Ukraine đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Ngân hàng Thế giới hỗ trợ thêm hàng trăm triệu đô la cho Ukraine. Theo tờ The Guardian, Ngân hàng Thế giới WB cho biết sẽ hỗ trợ thêm 530 triệu đô la cho Ukraine, nâng tổng số viện trợ của ngân hàng này lên tới là 13 tỷ cho Ukraine. Theo WB, số tiền được đóng góp bởi Anh là 500 triệu đô la và Đan Mạch là 30 triệu đô la. Trong tổng số 13 tỷ đô la mà WB viện trợ cho Ukraine, có 11 tỷ đô la đã được giải ngân hoàn toàn. Ông Arup Banner, Giám đốc Trung tâm Quốc gia khu vực Đông Âu của WB cho biết, phân tích gần đây nhất của ngân hàng cho thấy tổng chi phí dài hạn cho việc tái thiết và phục hồi tại Ukraine trong 3 năm tới là hơn 100 tỷ đô la. Tổng giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị bắt. Ông Petro Kotin, chủ tịch của Energoatom, công ty vận hành các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã bắt ông Ihor Muraso, tổng giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia theo ông Cotin, vụ bắt giữ diễn ra vào khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 9 khi mà ông Iho đang trên đường từ nhà máy tới Enehoda. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của ông Iho. Giới chức Ukraine cho biết ông Iho là người chịu trách nhiệm duy nhất về an ninh bức xạ và hạt nhân của nhà máy. Việc ông này bị bắt sẽ ảnh hưởng nguy hiểm tới hoạt động của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này. Ukraine tăng tốc gia nhập NATO, Nga nhận đợt trừng phạt mới từ Mỹ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 39 cho biết ông đã ký đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sau khi Nga sắp nhập bốn khu vực của Ukraine. Theo đài CBS News, Tổng thống Zelensky đã chia sẻ đoạn video ông ký đơn xin gia nhập NATO trong một buổi lễ tại thủ đô Kiev, mục đích tăng tốc gia nhập liên minh quân sự này. Trên thực tế, chúng tôi đã chứng minh khả năng tương thích với các tiêu chuẩn của liên minh. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau và chúng tôi bảo vệ lẫn nhau, Tổng thống Zelensky phát biểu trong buổi lễ. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng không phải với Tổng thống Vladimir Putin mà với một vị Tổng thống Nga khác. Đồng thời, ông thể sẽ tiếp tục chiến đấu và giải phóng toàn bộ lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát. Hồi tháng 7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ sự ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, Chúng tôi không và sẽ không công nhận sự sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea vào Nga và lên án hành động cố tình gây bất ổn khu Nga ở miền đông nghi cờ Ukraine. NATO sẽ tăng cường hỗ trợ Kiev cải thiện khả năng quân sự của mình. Những quyết định này cho thấy NATO vẫn luôn bên cạnh Ukraine. Tuy nhiên, ông Sở tàu Tắp Hy nhấn mạnh việc Ukraine xin gia nhập NATO, trở thành thành viên cuối cùng tổ chức này, vốn được hứa hẹn từ năm 2008. Chưa được bàn tới lúc này. Trong khi đó, Mỹ ngày 39 công bố các biện pháp trừng phạt nặng đối với Nga sau khi Moscow sáp nhập 4 khu vực Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhzhia của Ukraine. Mỹ lên án nỗ lực sáp nhập các vùng lãnh thổ chủ quyền của Ukraine. Nga đang vi phạm luật pháp quốc tế, hiến trương Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ bằng cách củng cố quân sự và ngoại giao, bao gồm cả khoản tiền hỗ trợ an ninh bổ sung 1,1 tỷ USD mà Washington công bố trong tuần này. Tổng thống Joe Biden nói, chính quyền Tổng thống Biden cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ nhắm mục tiêu vào các thành viên quốc hội, quan chức chính phủ Nga, thành viên gia đình họ và cả các ngành công nghiệp hỗ trợ cho quân đội Nga, bao gồm các nhà cung cấp quốc tế. Theo Nhà Trắng, nhóm 7 nền kinh tế phát triển, G7 cũng hỗ trợ trừng phạt bất kỳ nước nào ủng hộ Nga sắp nhập lãnh thổ của Ukraine. Bị nêu quan điểm về đơn xin gia nhập NATO của Ukraine, quan chức thân Nga thiệt mạng ở Kherson. NATO, EU, G7 đồng loạt lên án tuyên bố sắp nhập lãnh thổ Ukraine vào Nga của ông Putin, quan chức thân Nga thiệt mạng trong đợt tập kích ở Kherson. Bị nêu quan điểm về đơn xin gia nhập NATO của Ukraine, tình hình chiến sự. Thông tin từ Ukraine Theo hãng tin Uninform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết không quân Ukraine đã tiến hành chính cuộc tấn công vào đối phương, trong khi các đơn vị tên lửa và pháo binh đánh vào 6 sở chỉ huy của đối phương, 13 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự, hai kho đạn dược. Bộ này cho biết quân Nga tiếp tục tập trung vào các nỗ lực kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine và củng cố vị trí tại các khu vực mà họ đang kiểm soát ở Ukraine. Phía Moscow cũng liên tục trinh sát trên không và gây gián đoạn các hoạt động của các lực lượng Kiev theo một số hướng nhất định. Theo bộ này, quân Nga đã 3 lần dội tên lửa và 5 lần không kích, và hơn 15 lần tấn công bằng các hệ thống tên lửa bắn loạt BLRS vào các đối tượng quân sự và dân sự trên lãnh thổ Ukraine. Các đợt tấn công đã khiến hơn 50 khu định cư chịu thiệt hại nặng. Trong ngày qua, Nga cũng đẩy mạnh pháo kích tại các tỉnh Zaporizhia, Kharkiv và vùng sông Bô. Thông tin từ Nga Theo hãng thông tấn TASS, phó lãnh đạo an ninh thứ nhất của lực lượng an ninh, chính quyền Kherson, ông Alexei Katerinichev đã thiệt mạng sau vụ không kích bằng các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, một quan chức chính quyền Kherson thân Nga cho biết. Người này cho biết hai quả rocket đã bắn trúng ngôi nhà nơi ông Katerinichev sống. Theo TASS, Ông Katerinechev đã có 25 năm phục vụ trong lực lượng biên phòng Nga và từng đảm nhận nhiều vị trí tại Cơ quan An ninh Liên bang Nga, FSB. Kể từ năm 2021, ông Katerinechev giữ chức phó lãnh đạo Trung tâm Điều phối Hoạt động ứng cứu rủi ro cao. Ngày 30 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konasenkov cho biết các máy bay, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công hơn 200 mục tiêu gồm lữ đoàn pháo binh 26, lữ đoàn bộ binh cơ giới 59, của Ukraine trong ngày qua. Theo vị phát ngôn viên, các mục tiêu bị tiêu diệt còn có 6 kho vũ khí tên lửa, pháo binh và các kho đạn và hai trạm tiếp liệu dại chiến của Ukraine tại các tỉnh Donetsk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk và Mykolaiv. Các diễn biến khác, theo đài RT, ngày 30 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hiệp ước sắp nhập 4 tỉnh ly khai Ukraine, Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia vào Nga. Phát biểu tại buổi lễ, Ông Putin cho biết Moscow kêu gọi Kiev chấm dứt mọi hành động thù địch. Kết thúc xung đột đã nổ ra từ năm 2014 và quay trở lại bàn đàm phán. Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi Ukraine tôn trọng sự lựa chọn của người dân ở bốn tỉnh ly khai và cho rằng đó là cách duy nhất để đi đến hòa bình. Cũng trong ngày 30 tháng 9, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Liên minh châu Âu EU và nhóm 7 nền kinh tế tiên tiến trên thế giới G7 cũng đồng loạt lên án tuyên bố sắp nhập 4 tỉnh Ukraine của ông Putin và cho biết sẽ tăng cường áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Việc làm của Nga là sự leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Mục đích của ông Putin là ngăn NATO ủng hộ Ukraine. Ông ấy sẽ không đạt được mục đích đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, theo hãng tin Reuters. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố rằng Việc sáp nhập bất hợp pháp mà ông Putin tuyên bố sẽ không thay đổi bất cứ điều gì và tất cả các vùng lãnh thổ đều là đất của Ukraine. Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell cũng nói rằng việc Nga sáp nhập các vùng đất này là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Phía G7 cũng nhấn mạnh không bao giờ công nhận việc sáp nhập của bốn tỉnh Ukraine vào Nga. Phía Mỹ và Anh hiện cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt lên hàng trăm cá nhân và thực thể Nga bao gồm những công ty trong tổ hợp công nghiệp quân sự và các nhà lập pháp Moscow, theo Reuters. Chúng tôi sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án những động thái này và buộc Nga phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine thiết bị cần thiết để tự vệ, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói. Ngày 30 tháng 9, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky thông báo chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Ông Zelensky nói thêm rằng trong thời gian chờ đợi sự đồng thuận từ các nước thành viên NATO, Ukraine có thể được bảo vệ theo dự thảo Hiệp ước An ninh Kiev mà Ukraine công bố hồi tháng giữa tháng 9. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng cùng ngày, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng các nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine nên được thực hiện vào một thời điểm khác. Theo New Newsweek, theo quan điểm của chúng tôi, cách tốt nhất hiện tại để ủng hộ Ukraine là viện trợ thực tế và trên thực địa. Quá trình gia nhập NATO nên được thực hiện vào một thời điểm khác, ông nói. Theo New Newsweek,